Đến ngày 30 tháng 10, ông cho bắt tạm giam với một số cán bộ xã đã có hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ hoặc tham ô tài sản. Cụ thể là ông Đỗ Văn Quang, đảng ủy viên xã Liên Vị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Liên Vị, về tội lạm dụng quyền trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 357 Bộ Luật Hình sự. Đây là hình ảnh Đinh Văn Nơi mới ra Quảng Ninh 9 ngày đã làm án. Tuy nhiên, đấy là những vụ án rất nhỏ ông Đinh Văn Nơi cần thể hiện chức năng của ông như ông đã thể hiện ở An Giang. Tuy nhiên, tại Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi đang vấp phải một bộ máy vốn đã làm việc rất ăn ý với nhau từ thời ông Phạm Minh Chính, trước đây làm bí thư. Ông Đinh Văn Nơi được ông Tô Lâm đưa ra Quảng Ninh là có ý dùng lính thiện chiến khai thác những sai phạm lớn ở tỉnh này. Những dự án khủng thời bùng nổ kinh tế của tỉnh Quảng Ninh rất cần ông Linh Văn Nơi điều tra làm rõ. Ông Tô Lâm cần sự thiện chiến của ông Đinh Văn Nơi để có thành tích báo cáo ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Còn ông Đinh Văn Nơi thì cũng là có cơ hội tiến thần nếu ông làm được việc. Vào ngày 8 tháng 11, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam hai giám đốc công ty ở Quảng Ninh để làm rõ tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và tội buôn lậu. Phía Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở làm việc với Đỗ Hải Phong, 38 tuổi, sống tại Quảng Ninh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Vân Đồn và Đoàn Mạnh Dương, 38 tuổi, cũng sống tại Quảng Ninh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Tân Đại Dương để làm rõ tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và buôn lậu. Các quyết định và lệnh được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Đây là hình ảnh Ông Đinh Văn Nơi đã làm gì để Bộ Công an ra tay? Vụ án này không lớn, tuy nhiên Bộ Công an tại Hà Nội ra tay chứ không phải Sở Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện. Đây là điều hết sức bất thường. Nếu nói vụ án này không quan trọng thì tại sao Bộ Công an lại nhúng tay vào? Hành động của Bộ Công an được phân tích cho rằng Tô Lâm dùng dao mổ bò để chém ruồi. Và nếu giả sử những vụ án này nhỏ thật thì Đinh Văn Nơi để cho Bộ Công an ra tay để chứng tỏ ông Đinh Văn Nơi đang vô dụng tại địa phương mà ông đưa đến tiếp quản. Quảng Ninh là nơi Sun Group đầu tư rất lớn. Tập đoàn này đang được ông Phạm Minh Chính dường như ưu tiên làm chính sách về quy hoạch sân bay khắp Việt Nam. Khi ông Phạm Minh Chính là bí thư tỉnh ủy, ông đã ưu tiên cho Lê Viết Lam làm dự án sân bay Vân Đồn và rất nhiều dự án khác được đầu tư thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư cần được làm rõ đưa ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh là để ông Nơi làm việc lớn và khi các bên đều có lợi. Tuy nhiên, qua hơn 2 tháng làm giám đốc công an tỉnh này, ông Đinh Văn Nơi có vẻ như đang là viên pháo xịt, chứ không phải là pháo nhạy. Vẫn còn thời gian để kiểm chứng năng lực của ông Đinh Văn Nơi, tuy nhiên qua vụ án này cho thấy ông Nơi đã bị mất điểm đầu tiên. Đây là hình ảnh sức chiến đấu của ông Đinh Văn Nơi ở Quảng Ninh đang được soi kỹ không biết vụ án bắt hai giám đốc này có phải là vụ án lớn hay không. Với việc Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cùng ra tay thì cho thấy có vẻ như vụ án này hứa hẹn là vụ án lớn chứ không phải là vụ án nhỏ như tên tuổi của hai doanh nghiệp này. Đây là vụ án lớn mà Bộ Công an phải làm hay vì đến nơi không làm được nên đành phải để Bộ Công an nhảy vào. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu ông Đinh Văn Nơi có làm gì được ở đây không.